phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đẳng trí ti vẹn toàn Ya dạ Nam Mô Phật Thà Ya dạ trước kia con cung thị ngài đi thuyết giảng bài học hôm nay con xin được đọc chánh kinh kinh tiểu bộ Kuttaka Nikaya Iti dạ Vuttaka chương 3 ba pháp phẩm 2 bài 52 Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo có ba căn này, thế nào là ba? vị chi chi căn, chi căn, cụ chi căn. Căn tức là tôi sẽ biết điều chưa được biết, căn về sự biết căn của người đã biết. Này các tỷ kheo có ba loại căn này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Vị hữu học học tập đi theo con đường thẳng trong sự diệt tận. Chí thứ nhất khởi lên, từ đó không gián đoạn. Tiếp theo là trơn trí. Chính từ trơn trí ấy đạt được sự giải thoát, chắc chắn vị như vậy là vị có chánh trí giải thoát ta bất động nhờ diệt hữu kiết sử vị đầy đủ các căn chắc chắn được an tịnh và ưa thích con đường đưa đến sự an tịnh mang thân thể cuối cùng sau khi đánh bại được ác ma với con voi được cưỡi khi lâm trận ý nghĩa này được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe Dạ Nam Mô Thút Tha Giá thay mặt để chúng trong rung con xin được thành kính cùng thỉnh Ngài Tề Siêu Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay Nam Mô Thút Tha Giá dạ con xin được thành kính cùng thỉnh Ngài Tề Siêu ạ. នមោពុទ្ធាយនមោធម្មាយនមោសង្ខាយ kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. trên số 60 62 ở trong à, Itikutaka tiểu bộ ở đây có ba ca India Pinimani cái cầu về India đi hay ở đây là ba cái trí tuệ đạo quả ba loại trí tuệ đạo quả nói đến căn tại vì ờ, dịch theo xưa đó thì gọi là căn nhưng mà chữ India phải chỉ là quyền thí dụ như ờ, nói 22 quyền ba quy satindriya là 22 quyền hay là nói đến ngũ quyền panchindriya thì theo trong A Tỳ Đàm trong thắng pháp thì có tất cả là 22 quyền thì có bốn quyền thuộc về chi pháp thuộc về tâm sở trí tuệ và nhìn thì giác tuệ quyền này nhá tay nhá sa mi tin thì giác là tri vị tri quyền anh dinh tri giác là dĩ tri quyền và anh nhà ta win tri giác là cụ tri quyền thì tuệ quyền là nói chung tức là cái tâm sở trí tuệ và nhìn thì giác về tới tâm sở trí tuệ mà hiệp ở trong cái trong dục giới tịnh hảo hợp trí sở hữu trí tuệ hiện trong hai bảy tâm đấu đại và tâm sở trí tuệ mà hiện ở trong bốn vị tâm sự thế thì ở đây ba quyền mà đức phật này giảng trong bài kinh reject sức tăng mà trong ờ, ý thức của tất cả như thị thuyết của tiểu bộ kinh đây là đức phật ngài chỉ đề cập đến cái trí tuệ siêu thế mà thôi cho nên cái này ờ, cũng dễ hiểu không có khó nhưng mà tại vì ờ, ờ, theo xưa đó không có giải nghĩa hoặc là giải nghĩa nhưng mà không có dựa theo thắng pháp ở phía thầm bát phía tất cả cho nên chúng ta khó hiểu cái nối này các chị kheo có ba căn này thế nào là ba vị tri đương tri căn tri căn cụ tri căn thì uh, Nguyễn Ngọc giải thích là vị tri đương tri căn là tôi sẽ biết điều chưa được biết tri căn là căn về sự biết và cụ tri căn là căn của người đã biết có ba loại căn này này các tỳ kheo thì thưa quý vị thật ra nó không phải là khó lắm à. chúng ta sẽ hiểu dần dần bây giờ chúng ta không có cần phải giải thích nhiều ở trong thuyết giải thì chúng ta chỉ giải thích cái phần anh anh anh anh nhà nhà tình ananyata ananyatanyasamiti enriya enriyanti anagata tâm mắc ghê ghê sang sa rê anh à, nhà tăng anh à, thí cái tăng à, mà tập ở đông cho tôi sách thầm mất mê quá quá cho nên sa mê tí và thì bản nát sa imina của bậc thầy bên của bản năng indriyam chúng ta bỏ qua những cái câu đó đi chúng ta chỉ cần lấy cái câu sau thì chúng ta hiểu rồi sota pati magga panya về tăng năng cái gọi là vị trí đương tri tâm đó hay gọi là vị trí quyền ở đây là ám chỉ chân năng là ám chỉ ám chỉ cho trí tuệ đạo dự lưu sotapattimagga panya trí tuệ đạo dự lưu hay nói cách khác tức là trí sơ đạo trí sơ đạo gọi là gọi là vị tri đương tri căn hay gọi là vị tri quyền chữ vị là chưa vị tri là trước khi một một người một chúng sinh phạm phu trong rừng sinh tử luân hồi thì chưa biết biết bàn là cái gì chưa đạt đến amatapa đăng tức là cái đạo lộ bất tử hay là niết bàn đó hoặc là chưa có hiểu biết cho túi sách sách chết thầm mì đó, thầm mắt mềm á mì quá và cho nên xà mì tí chưa có biết được tứ đế rồi khi mà vị người tu tập làm cho cái trí tuệ nó sanh khởi biết biết bàn biết cái chưa từng biết trí tuệ mà biết niết bàn là cái chưa từng biết trong vùng sanh tử luân hồi đến bây giờ đó thì như vậy được gọi là vị trí quyền hay gọi là vị trí đương tri căn chữ căn ở đây chúng ta phải hiểu dịch từ chữ in giá nó đồng nghĩa với chữ quyền bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ một người đi trong đêm tối chưa biết ở phía trước con đường là cái gì nhưng mà khi có trời à, chớp lên trời chớp một lần ánh sáng hiện ra và người này thắt được và cái ngôi nhà ở phía trước thì như vậy cái việc mà thấy cái ngôi nhà ở phía trước do trời chớp trong đêm trong đêm chuẩn bị mưa đó người này thấy được những cái chưa từng thấy Đức Phật từ đầu hôm đến giờ chưa từng thấy bây giờ nhờ có ánh ánh chớp ở trên bầu trời mà người này thấy được cũng vậy một người mà đã tu tập thiền quán và người đã chứng được sơ đạo thấy mẫu thứ nhất thì khi mà sơ đạo sanh khởi thì trí tuệ sơ đạo đó biết được biết bàn là cái chưa từng biết ở đây không có nghĩa là các vị lưu ý bỏ qua cái câu mà tôi sẽ biết điều chưa được biết đó cái này à, nó hơi kẹt cho chúng ta chúng ta bỏ cái câu đó chúng ta chỉ hiểu như thế này vị trí đương tri căn hay là vị trí quyền là cái trí tuệ biết hay chưa từng biết tức là cái trí tuệ tỏ ngộ niết bàn mà chưa từng được tỏ ngộ trong suốt dòng sanh tử luân hồi mới lần đầu tiên thôi thì như vậy ám chỉ cho cái kiểu sơ đạo tập thâm mắt mắt gác hay là sô tập tím mắt gác đến khi cái thanh thực ra khi mà chúng ta nói đến tri căn đó nói như vậy là chúng ta sẽ không có hiểu dự anh nhìn về giác tức là dĩ tri quyền dĩ tri là đã biết dĩ tri quyền tức là cái trí tuệ chứng ngũ niết bàn mà đã đã biết rồi tức là kể từ cái trí tuệ sơ quả Sotapatiphala cho đến cái trí tứ đạo hay là a la hán đạo arahata mitga sáu cái trí đó được gọi là gọi là dĩ tri quyền như ví như một người cũng đi trong đêm tối sau khi trời chớp lần thứ nhất người này thấy được cái ngôi nhà ở phía trước rồi à, cái ánh chớp đó vụt tắt cho đến ánh chớp thứ hai lần thứ hai sáng lên anh chấp nhận thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu lé lên thì người đó tiếp tục đi trên con đường đó cứ mỗi một bước đi như vậy đó cứ vài bước là họ nương theo cái ánh sáng của trời chớp lần thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu họ thấy cái ngôi nhà đó thêm lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu cái biết đó đó gọi là biết cái đã từng biết khi nãy lúc mà trời chết đầu tiên biết rồi cũng như niết bàn đã hiểu đã thấy lần đầu tiên khi mà đắc được sơ đạo cho nên khi mà đắc sơ quả nhị đạo nhị quả tam đạo tam quả và tứ đạo thì những cái biết đó biết biết bàn đó được gọi là biết cái đã biết như vậy cái này chúng ta gọi là dĩ tri quyền hay là trong bản dịch ở đây chỉ dịch tóm tắt là tri căn là căn về sự biết cho nên nếu mà chúng ta nói căn về sự biết thì à, nó chưa có rõ nghĩa thưa quý vị nói là dĩ tri quyền hay ngài hòa thượng tịnh sự ngài dịch là tri dĩ tri quyền biết cái đã biết đúng là chỉ cho cái tuệ tu được quần quả tư đà hàm đạo tư đà hàm quả ana hàm đạo ala ana hàm quả a la hán đạo trí đó cái trí tuệ đó là cái căn thứ hai biết nói về thế này quý vị có hiểu được không ạ à? các vị đừng có nghĩ rằng học kinh tạng dễ khi mà học kinh tạng mà chúng ta không có được trang bị cho cái kiến thức thánh pháp a tỳ đàm thì ờ, chúng ta chỉ nương vào từ thì chúng ta không hiểu được đâu không hiểu rõ đâu ồ tốt quá nếu nhờ chư phật tử chúng ta hiểu được vậy là để ra quý vị cũng có duyên rồi đến cái căn thứ tuệ căn thứ ba đó thì căn thứ ba gọi là cụ thi căn ở đây dịch là căn của người đã biết làm cho chúng ta rắc rối cái chỗ này thì ở đây chúng ta hiểu <clears throat> tóm tắt như thế này <clears throat> đó là cụ tri quyền tức là biết một cách viên mãn biết một cách hoàn toàn đầy đủ toàn diện về phương diện giải thoát trí biết đầy đủ toàn diện về phương diện giải thoát được thì đây là ám chỉ cho trí tứ quả hay là thánh trí quả a la hán như vậy thì à, cái pháp siêu thế đó pháp siêu thế chúng ta có 8 loại tâm sư thế là bốn tâm đạo và bốn tâm quả còn nếu mà chúng ta nói đến chúng ta nói phân ra như thế này sơ đạo sơ quả nhị đạo nhị quả tam đạo tam quả tứ đạo tứ quả là tám thì trí ở trong sơ đạo gọi là vị tri quyền là biết cái chưa từng biết tức là tỏ ngộ niết bàn lần đầu tiên rồi bắt đầu từ cái trí sơ quả cho đến cái trí tứ đạo đó thì gọi là dĩ tri quyền tức là biết cái đã biết tức là biết lý bàn thêm một lần thứ hai thêm lần thứ ba lần thứ tư thứ năm thứ sáu rồi đến khi mà trí tứ đạo ờ, trí tứ quả tức là trí quả a la hán sanh khởi thì gọi là biết cụ túc biết đầy đủ biết trọn vẹn thì chỉ cho cái trí tuệ của bậc a la hán a la hán quả là trí cùng tột là không còn cái việc gì nên làm nữa cũng giống như một người đi trong đêm tối sau khi biết được ở phía trước có căn nhà do ánh chớp lần thứ nhất rồi tiếp tục anh chớp sáu lần nữa từ lần thứ hai cho đến lần thứ, thứ bảy đó anh chớp sáu lần nữa thì người đã thấy rõ nhưng mà khi người đó vừa đến nơi thì trời đã sáng đến nơi thì trời đã sáng và với cái ánh sáng dưới ánh sáng mặt trời đó thì người này ngắm nhìn quan sát cái ngôi nhà với những cái chi tiết rõ ràng không có thiếu sót thì như vậy được gọi là được gọi là cụ tri quyền hay gọi là cụ tri căn thì như vậy đó cái bài học này dễ thưa quý vị giảng ba giảng 30 phút xong xong ngay rồi thì ở trong bài kệ của bài kinh này đức phật là dạy rằng vị hữu học học tập vị hữu học ở đây là ám chỉ cho tu quần tư đà hàm ana hàm ba đạo ba quả đó cộng thêm tức quả ở tứ đạo là bảy bảy cái tuần bốn tuần nhỏ và ba quả hôn học được gọi là bảy bảy pháp hữu học vị hữu học học tập đi theo con đường thẳng ở trong sự diệt tận trí thứ nhất khởi lên từ đấy không gián đoạn không gián đoạn nghĩa là tiếp tục những gì khi mà đắc được đạo quả được sơ đạo đó thì sơ quả sanh khởi liền gọi là anantara kamapachaya tức là vô gián diệt duyên nghĩa là tâm sơ đạo vừa diệt thì tâm sơ quả sanh khởi liền thì à, từ cái ờ, trí thứ nhất khởi lên đó rồi từ đấy sinh khởi sơ quả rồi nhị đạo nhị quả tam đạo tam quả tứ đạo không gián đoạn từ đấy không gián đoạn tiếp theo là chân trí chính từ chân trí ấy đạt được sự giải thoát chắc chắn vị như vậy là vị có chánh trí giải thoát ta bất động nhờ diệt hữu kiết xứ vị đầy đủ các căn các căn ở đây phải là đầy đủ bốn cái tuệ quyền ờ, đầy đủ ba cái loại tuệ quyền tức là vị tri quyền diễn tri quyền và cụ tri quyền đó chắc chắn được an tịnh và ưa thích con đường đưa đến sự an tịnh mang thân thể cuối cùng sau khi đánh bại được ác ma với con voi được ở khi lưng trận thì cái bài kệ này chỉ là 8 tháng những một tháng hay là 8 tháng thánh trí mà vị đó tu hành chứng đắc không có khó thú vị cái gì cũng giải thích thêm mà cho các vị theo trong chú giải gatha sú ở trong cái bài kệ đó Sikhama Nasa là ám chỉ cho Athisila Sikhadayo Sikhama Nasa và Vetasa đối với vị mà đang à, tu học quá, đang tu tập vị đó tu về à, tăng thượng giới Athisila là tăng thượng giới tăng thượng giới Athisila Sikha chữ A đã vô chữ A đi là vân vân hay gì nói là Athisika Athisila Sikha Athichitta Sila à, Athichitta Sikha là tăng thượng tâm tức là định samadhi athipanya tức là tăng thượng tuệ còn cái chữ mà gọi là đi theo cái con đường chánh đó đi theo con đường thẳng chữ ú chú Magga Dusarino ú chú Magga ông chung mắc vô vô chả tí con đường thẳng ở đây được gọi như vậy là chỉ cho Ariya Bắc Vô Vujjati Ariya Bắc Vô được gọi như vậy tức là thế nào hay nói cách khác gọi là con đường thẳng tức là chỉ cho thánh đạo và những cái ý nghĩa khác á, thì chúng ta biết rằng ở trong lộ trình đắc, đắc đạo quả đó cái lộ trình đắc đạo quả thì kẻ chim đạo sinh khởi liền theo đó là liền theo đó là tâm quả chúng ta ở liền theo đó là tâm quả cho nên cái điện không có gián đoạn không thể nào có trường hợp mà đắc đạo rồi cái ngưng ngang không đắc đạo quả à, không đắc quả không có cái cái sự kiện nó xảy ra mà hãy đắc đạo thì đắc quả liền bây giờ chúng ta sẽ hiểu được khi mà một người đã chứng được vị tri quyền tức là chứng chứng được sơ đạo đó thì chắc chắn là phải là chứng sơ quả là dĩ tri quyền nên đối với bậc tu đầu quần thì có hai loại trí tức là vị tri quyền là tâm sơ đạo và dĩ tri quyền là trí ở trong tâm sơ quả và với cái trí tuệ này vị này à, cắt đứt được ba ký sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ thân kiến ca với lý thí ở đây tức là chỉ cho cái cái tà kiến à, tức ngã ở trong ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức là ta là của ta là tự ngã của ta như thế thì được gọi là thân kiến hoặc là sắc thọ tưởng hành thức là ta ta là sắc thọ tưởng hành thức trong sắc thọ tưởng hình thức có ta trong ta có sắc thọ tưởng hình thức bốn nhân trên năm vũng đó thì được gọi là hai mươi thân kiến sắc cài gãy kiến thì cái trí mà vị tri quyền đó là đã đoạn tuyệt thân kiến hoài nghi với chứ cái cha tức là hoài nghi tam thế hoài nghi quá khứ hoài nghi hiện tại hoài nghi vị lai hoài nghi phải nghi pháp hoài nghi tăng thì khi mình đã đắc chứng được sơ đạo tu được quần đạo rồi đã đạt được cái gọi là vị trí quyền thì uh, cắt cái sự hoài nghi đó thứ ba nữa là giới cấm thủ silapata upadana silapatupadana tức là cái sự trì những cái tài giới những cái giới cấm sai lệch những cái giới cấm không đúng chân lý hay là những cái giới cấm vô ích vô bổ như là các thủ về những cái nghi thức cúng tế hoặc là những cái hiện tượng dị đoan vân vân thì như vậy gọi là giới cấm thủ mà một vị đã đắc được thu được quần đạo rồi đó thì cái trí tuệ của sơ đạo hay gọi là vị trí quyền đó là cắt nước được với công thủ đó một cái điều thứ hai là khi đắc tu được quần sẽ đoạn trừ sẽ tuyệt trừ được những cái mãnh lực của những lực tức là sức mạnh đoạn trừ mãnh lực của phiền não tham sân si mặc dù vị tu đồ quần vẫn còn tham còn sân còn si nhưng mà cái miễn lực đó đã được đoạn trừ đến những mà những cái những tham sân si những cái phiền não còn sót lại đó đối với vị tu quần không đủ khả năng để tạo ra cái thức tái sanh cho vị ấy xuống bốn cõi khổ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở tu la không đủ cho nên ờ, chúng ta đừng có nghĩ rằng trong 10 ký sử vị tu đầu quần mới có dự trừ ba ký sử thế là thanh sân si vị đó vẫn còn chúng ta nói như vậy mà chúng ta không không có nhấn mạnh không có giải thích kỹ lưỡng thì chúng ta hiểu lầm là vị tu đồ quần cũng giống như mình giống như phạm phu mình vẫn còn tham sân si không phải chúng ta phạm phu thì tham sân si đó nó còn có mãnh lực để nó xua khiến cho chúng ta sát sanh trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu hay nói đâm thọc nó độc ác nó vô ích để rồi chính tham sân si đó ác nghiệp đó đưa chúng ta xuống cõi khổ của bất hạnh là địa ngục ngạ quỷ súc sanh tu la nhưng mà đối với vị tu đồ quần thì mặc dù chỉ mới tuyệt trừ mới có đoạn trừ thân kiến và dư chia tâm thủ và những thứ phiền não còn lại là nó đã bị nó đã bị phá vỡ cái mệnh lực cũng giống như là vaccine mà chúng ta à, đưa chích tiêm vào người đó thì vaccine đó là gì là những con virus những con vi trùng nhưng mà những con vi trùng đó nó đã yếu rồi nghĩa là nó không đủ sức để nó quật ngã nó làm cho mình bệnh mà con vi trùng nó đưa vào để nó giúp cho cái kháng thể của chúng ta tập chống chọi với những vi những con virus bệnh hoạn ở bên ngoài nếu mà nó có cơ hội nó lọt vào trong thân thể thì chúng ta đã quen đã quen cho nên những virus mà chúng ta tin vào người đó thì nó nó không có hại thưa quý vị rồi à, bị tu đầu quần đó còn có một đặc điểm nữa là những không tái sanh vào bốn cõi ác đạo bốn cõi khổ mà ngay khi cả cái sự tái sanh trong cõi người cõi trời dục giới cõi vui đi nữa thì vị đó đã thì trừ được cái chủng tử tái sanh lần thứ 8 trở đi nghĩa là chỉ còn có cái thức tái sanh quá lắm là nhiều lắm là bảy lần nữa thôi sắc khai tung bảy lần nữa không có luân hồi đến quá lần thứ 8 điều này được nói ở trong bài kinh Ratanasutta khi nói đến Atmama đi dành trí A đi trí tức là thọ cái sự tái sanh thọ sanh atham athamí tức là lần thứ 9 không có không có lần thứ tám chỉ bảy lần thôi thì như vậy có ba điều mà chúng ta phải nhớ là đắc quả tu đà quần đó đắc đạo đắc quả tu đà quần thì diệt trừ được ba ký sử thân kiến ngoại nghi di cấm thủ ngăn chặn vĩnh viễn không có rơi vào đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở tu la phá vỡ cái thức tái tục cái thức tái sanh bảy lần à, lần thứ tám chỉ bảy lần nữa thôi nhưng mà không có nghĩa là bắt buộc phải tái sanh bảy lần không phải vị tu đầu quần có vị ê chi tức là nhất chúng là vị đó chỉ tái sanh còn một lần hay là cô lần cô đó tức là tái sanh đi chỗ này chỗ kia đó đi vào cái cái cõi cái sanh hữu này sanh hữu khác chỉ trong sống trong sáu 67 lần nữa thôi chúng ta phải nhớ ba điều đó rồi bây giờ chúng ta nói đến cái loại mà nhĩ truy quyền mà thuộc về nhị đạo nhị quả tức là tu được quần tư đà hàm đạo tư đà hàm quả ở bậc tư đà hàm tư hàm đạo tư đà hàm quả trí tuệ trong đó đều được gọi là được gọi là dĩ tri quyền là biết niết bàn là cái đã biết vị tư đà hàm đó thì làm muội lược dục ái về sân biệt hơn là vị tư đà hàm uh, vị tu đầu vườn, vị tu đầu vườn như một vị thánh cư sĩ tu đầu vườn, một uh, tiểu thơ hay là một vị công tử họ đã tu đầu vườn rồi nhưng mà tới lớn thì họ cũng có gia đình cũng có vợ có con cũng thương yêu vợ thương yêu con vậy dục ái vẫn còn sân vẫn còn mặc dù dục ái và sân đối với vị tu đồ vườn thì chỉ chỉ hiện qua cái lối sống của người sĩ hưởng dục thôi nhưng mà không có tạo ác nghiệp còn đối với vị tư đà hàm đó, thì dục ái về sân là giảm nhẹ ngày lúc bây giờ nếu có cái tư tưởng thì chỉ khởi lên cái tư tưởng thôi chứ không có đi đến hành động như là ăn ở với vợ vân vân không có rồi ờ, tư đường hàm làm mũi lược dục ái tài sinh tâm sinh của vị đó của vị vị đó không có sầu muộn than khóc giống như là vị tu được quờ ông cấp cô độc hơn bà quý sơ kha khi con gái nó chết hay là bà quý sơ kha đứa với ông ngoại nó chết á, thì vẫn còn buồn khổ nhưng mà đối với cái vị tư đà hàm thì chỉ khởi lên một cái thoáng qua trong cái tư tưởng thoáng qua cái tư tưởng thọ ưu thôi chỉ thoáng qua cho nên giảm nhẹ dù ái rồi sinh thì tất nhiên là đối với vị tư đà hàm á, thì cũng không có không có cái sự tái sanh ở cõi khổ như là vị tư đà hàm vị tu đà quần vậy mà đặc biệt cái là vị đà hàm khi mà đã chức được dĩ tri quyền lần thứ hai thứ ba đó là vị này đã tuyệt trừ được cái chủng tử tái sanh nhiều đời từ hai đời trở lên là đoạn đoạn tuyệt cái chủng tử tái sanh đó vị này gọi là bậc nhất lai sakadagami tức là nếu còn cái sự tái sanh sau khi chết ở đây vị này chỉ tái sanh một lần nữa thôi rồi nói đến đạo quả anaham tức là tam đạo tam quả trí ở trong tam đạo tam quả cũng gọi là dĩ tri quyền nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng là mặc dù cũng gọi là dĩ tri quyền biết cái đã biết tức là biết cái bàn đã trước đây đã từng biết thế nhưng cái vị ana hàm có một cái đặc điểm thứ nhất là vị này tuyệt trừ được dục ái và sân tư đề hàm còn có thoáng qua trong tư tưởng dục ái và sân hận nhưng mà đối với vị ana hàm thì tuyệt trừ luôn nghĩa là một người cư sĩ mà đi đến chùa sau khi nghe đức phật thuyết pháp và đã đắc hàm đó như hát thác á à, gia chủ chín tám hay gia chủ hát thác cá chẳng hạn thì khi mình trở về đó trở về nhà thì vị đó không còn cái sự thích thú đối với cảnh sống gia đình vị đó giữ bác quan cây trường tức là cái phẩm hạnh của vị đó giống như là một người thọ bác quan vậy đó giống người thọ bác quan tức là không có sát sanh không trận cấp không hành dâm dầu với vợ của vị với chồng của vị là bỏ bỏ cái tư tưởng dục đó một cái sự sân hận cũng không có cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ hiểu rằng cái quy lực của cái sức mạnh nội tâm của cái vị hàm đó có thể nhập diệt thọ tưởng định như vị a la hán vậy đó nếu mà vị a la hàm mà chứng được phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền đắc được thiền phi tưởng phi tưởng xứ thì vị đó cũng giống như là bậc a la hán có thể mà di sanya vedajita nirodha samapati nhập thiền diệt thọ tưởng định tức là làm cho cái tâm không sanh là chuyển đứng cái sự khởi của tâm pháp trong thời gian 7 ngày vị anh hàm được gọi là bậc bất la anh nàng cà mít có nghĩa là vị này nếu ngay trong hiện tại chưa chứng quả là hán thì vị này sau khi mệnh trung sẽ đi thẳng vào cái cõi phạm thiên dù chưa đắc được thiền hiệp thế vị a la hàm chết ở đây cũng tác sanh về cái cõi phạm thi sơ địa còn nếu đắc được sơ thiền thì sanh đi cõi vọng thi sơ thiền đắc được vị thiền tam thiền thì vị a la hàm sanh về cõi vị thiền và đắc được tứ thiền thì sanh về khỏi phạm thiên sắc giới tứ thiền nhưng nếu như đắc ngũ thiền sắc giới thì vị a la hàm chết không sanh về quảng quả mà sanh về khỏi sanh về khỏi tịnh khư nhưng đầu đi chúng ta phải hiểu không có nghĩa là trong cái khỏi quảng quả quy hấp phá lát không có mặt vị a na hàm tại sao tại sao có mặt trường hợp nào có mặt dễ hiểu thôi thưa quý vị một vị tu đường quần tư đà hàm đích thiền và sanh về cõi tứ thiền quảng quả ở đó vị đó chính chứng Hàm thì lúc bây giờ Hàm có mặt ở đó còn nói về cái trường hợp ở dưới cõi nhân loại một vị a la hàm mà đắc được được vũ trì sắc giới thì không sanh về cõi quảng quả mà sanh về cõi tịnh cư cũng là cõi tứ thiền cái chỗ này đây thì thưa quý vị phải có cái trí nhớ và phải có trí tuệ chúng ta mới hiểu được cái chỗ đó những có, có nhiều học viên đó khi mà học thắng pháp học ví dụ pháp đến mấy cái chỗ người cõi này lộn còn lộn xộn còn quậy nghi lắm thưa quý vị và tại vì hàng ngày không có dịp để mà chúng ta suy tư thì chúng ta không có khéo sắc ý không khéo suy nghĩ rồi chúng ta cảm thấy nó hơi rắc rối không có cái gì rắc rối cả thì bây giờ à, chúng ta nói đến cái vị anh khi mà chứng được đạo quả a la hán thì có hai một là tứ đạo hay là tứ quả tứ đạo tức là a la hán đạo sanh khởi một sát na rồi diệt rồi đến a la hán quả thì a la hán đạo vẫn còn là dĩ tri quyền nhưng mà đến trí tuệ trong a la hán quả thì gọi là cụ tri quyền cái chỗ này chúng ta phải nhớ gì một vị a la hán là là bắt là tuyệt trừ được cái năm thượng phật giới xứ là sắc ái vô sắc ái mạng phóng dật và vô minh hay là ái sắc ái vô sắc ngã mạng phóng dật vô minh vị này được gọi là bậc vô sanh là không còn cái sự tái sanh nữa hiện tại làm đến nặng sau đời sống này không còn đời sống khác đó là gì a la hán thì khi mà chúng ta nói đến ba quyền hay là ba căn ở đây đó thì uh, tri vị tri quyền tri diễn tri quyền và tri phụ tri quyền thì ở đây chúng ta phải hiểu như thế này nè đối với bậc tu đầu quần thì gọi hai hai cách sơ đạo gọi là tri vị tri quyền mà sơ quả là tri vị tri quyền còn trí tuệ của bậc tư đà hàm ở quả tư đà hàm thì chỉ thì đều gọi là tri vị tri quyền hết trí tuệ của trí tuệ đạo quả của bậc Anaham cũng chỉ gọi là tri dĩ tri việt thôi nhưng mà cái trí tuệ của bậc a la hán thì có hai là trí tứ đạo thì gọi là tri dĩ tri quyền mà trí tứ quả thì gọi là tri cụ tri quyền chúng ta nhớ chưa đó chỉ có bậc tu đồ quần hai tên gọi hai tên vị a la hán gọi hai tên còn vị tư đà hàm ai hàm chỉ gọi một tên thôi dầu cho lâu hay quật mát cũng đều gọi là chi dĩ chi quyền nghe thưa quý vị bài học cũng chỉ đơn, <laughs> đơn giản thôi quý vị chúng tôi giải thích thêm để cho các phật tử chúng ta ôn bài thôi chứ mấy cái này quý vị đã học rồi đã hiểu rồi nhưng mà vì ở trong cái bản dịch đó, nó rắc rối quá bản dịch xài từ ngữ như vậy các phật tử chúng ta đọc vào thì chúng ta không hiểu gì hết nhưng mà nếu được điều chỉnh những quý vị đã từng được nghe đã từng được nghe pháp thì khi mà điền chỉ rồi thì quý vị thấy rõ ràng không có cái gì khó khăn đâu thì bây giờ đó nếu mà các phật tử chúng ta hiểu được hết rồi thì vậy là tốt rồi bây giờ chúng ta nghỉ đã hết giờ chúc quý vị luôn được sự an vui tiến quá với phần à, công đức pháp thí này và hẹn gặp lại quý vị trong à, thứ bảy tuần sau bây giờ xin cung thỉnh uh, ờ, tổ minh hạnh quan hỷ chúc phúc phước báo cho rung rồi sau đó chúng ta qua hymn lớp Phật pháp chúng ta tập mạng nam mô bổn thầy nha A Bhagavato Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devato Sapa Buddha Nupha Vena Sada Sati Bhavantu Te บวตสัพมังกะลังราคันตุสัพเปเดวตสัพธรรมานุภาเวนัสดาสติภวันตุเตบวตสัพมังกะลังราคันตุสัพเปเดวตสัพสังฆานุภาเวนัสดาสติภวันตุเต